Câu hỏi đến từ khán giả có số điện thoại là 039, ba số cuối là 898 tại Gia Lai đã hỏi như sau. Cây ớt có hiện tượng là héo xanh ở đọt non, cần khắc phục tình trạng này như thế nào? Vâng thưa khán giả, câu hỏi của khán giả đã được chuyển tới chuyên gia Đinh Văn Đức và chuyên gia đã tư vấn câu hỏi của khán giả như sau. À, thưa khán giả Gia Lai, theo tôi thế này đối với cây ớt thì như thế qua ừ, cái mô tả thì tôi như cho rằng cây ớt ừ, ở cái vườn ớt này là đã bị nhiễm bệnh héo xanh thì đây là nó bắt bắt đầu biểu hiện triệu chứng ban đầu thì chúng ta biết là cái bệnh heo xanh là đầu tiên tức là chúng ta thấy là ban ngày thì là cái ngọn non của nó bắt đầu nó héo héo xanh xanh đi héo đi nhưng mà nó héo nhẹ vào ban ngày thôi ban đêm nó lại hồi phục trở lại nhưng nó chỉ hồi phục được từ 2 đến 3 ngày đầu còn sau đó nó không hồi phục được nữa và cuối cùng nó héo dần dần xuống và nó chết hết toàn bộ ở cây thậm chí có một số cây tức là chúng ta nhìn vào cái phần gốc của nó thì thấy nó có sùi những cái mụn nhỏ này những mụn gai nhỏ này thì đấy là cái à, bệnh heo xanh bệnh này là do vi khuẩn nó gây ra bởi vì thế cho nên là đối với cái bệnh heo xanh này ấy, thì đây là bệnh do vi khuẩn mà bệnh do vi khuẩn thì chúng ta biết tức là từ trước đến giờ các bệnh do vi khuẩn thì đều là bệnh khó khó chữa tương đối khó chữa vì thế cho nên là là cái biện pháp phòng là hết sức quan trọng đối với bệnh này thế thì đối với cái bệnh này thì bây giờ để chúng ta tránh nó xuất hiện gây hại vào hàng năm nhiều ấy thì chúng ta cần phải thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật như sau cái thứ nhất tức là chúng ta không nên trồng liên tiếp nhiều vụ các cây họ cả ở trên cùng một mảnh đất trên cùng mảnh đất mà chúng ta nên thực hiện công tác là luân canh Tới sau một hai vụ sau đó chúng ta phải luân canh với lại các cây trồng khác họ khác. Tốt nhất là với các cây trồng nước một khoảng 2 năm. Sau đó chúng ta mới quay trở lại chúng ta trồng thì nó sẽ giảm được cái bệnh này rất đáng kể. Đấy là việc thứ nhất. Việc thứ hai tức là khi vào làm đất trồng ấy, thì chúng ta chú ý tức là phải thu nhặt hết tất cả tàn dư cây trồng của vụ trước đặc biệt những cây bị bệnh và cỏ dại chúng ta đưa hết ra bên ngoài xa cái khu vực trồng ấy chúng ta tiêu hủy sau đó chúng ta phải bón vôi nên sử dụng vôi bón vào cái đợt làm đất cuối cùng trước khi chúng ta nên luống để chúng ta trồng lượng vôi thì à, chúng ta sử dụng ấy thì đối với Gia Lai thì chúng ta thường dùng diện tích của chúng ta xào là 1.000 mét vuông thế thì với 1.000 mét vuông thì có thể bón khoảng 80 đến 90 kg vôi bột cho một xào cho 1.000 mét vuông thế sau cái bón vôi làm đất trượt cuối xong đó là thì chúng ta lên trong ấy gọi là lên líp hoặc là lên luống để trồng thì chúng ta nên luống hình mui rùa và để làm gì thì nó có gặp mưa thì nó thoát nước thì được nhanh hoặc khi chúng ta tưới nó không may tưới quá đậm thì nó cũng sẽ trôi được cái nước thì nó không đọng ở trên mặt luống chứ nếu chúng ta làm lõm mặt luống như thế này nó đọng nước là rất nguy hiểm rất nguy hiểm vì thế cho nên chúng ta cần phải chú ý những về phần như vậy còn trước khi trồng thì nên ngoài các phân bón lót khác thì nên sử dụng cái phân chuồng hoặc phân hữu cơ hoai mục ủ với nấm đối kháng trichoderma để chúng ta bón lót còn nếu không có phân chuồng hoặc phân hữu cơ hoai mục ủ với nấm đối kháng trichoderma thì thì, à, thì khán giả có thể ra cửa hàng phân bón chúng ta mua cái loại phân hữu cơ sinh học hoặc phân hữu cơ vi sinh để chúng ta bón thay thế bọn thay thế và trong quá trình chăm sóc ớt thì chúng ta phải chú ý tức là phải bón phân thường vào các đợt bón phân là phải bón cân đối cho cây tuyệt đối không được bón dư phân đạm hoặc là bón đơn độc phân đạm thế rồi còn thì à, trong quá trình chúng ta theo dõi nếu mà thấy cây có hiện tượng bệnh xuất hiện thì dứt khoát là những cái cây đã bị nhiễm bệnh là chúng ta phải nhổ bỏ phải nhỏ và chúng ta thu nhặt hết tất cả tàn dư những cây bệnh như chúng ta mang ra ngoài xa khu vực trồng chúng ta tiêu hủy tiêu hủy sau khi tiêu hủy xong rồi thì chúng ta mới sử dụng bị vôi bột chúng ta rải vào cái chỗ vị trí của cái cây mà chúng ta tiêu hủy đó tiêu hủy đó xong đó rồi chúng ta sử dụng một trong các loại thuốc trừ bệnh gốc thứ nhất là thuốc gốc đồng hoặc là thuốc gốc kasugamicin hoặc là thuốc gốc kasugamycin cộng với copper oxyclorid hoặc là thuốc copper oxyclorid cộng với streptomycin hoặc là thuốc cytosine peptidemycin hoặc dùng cái chế phẩm mà bacillus subtilis vân vân để chúng ta pha theo cái nồng độ khuyến cáo trên bao bì đó chúng ta phun định kỳ cho vườn ớt cứ 5-7 ngày phun một lần và phun phải được từ 3 lần trở lên thì mới có tác dụng. Chứ còn nếu chúng ta chỉ phun có một lần đến hai thì chúng ta lại thôi chúng ta không phun nữa thì là kết quả là không không đạt. Và khi chúng ta phun từ từ 3 lần trở lên chúng ta thấy được à à sau đó chúng ta theo dõi không thấy bệnh nó xuất hiện thêm nữa. À như thế thì chứng tỏ là đã có kết quả tốt rồi thì chúng ta mới ngừng không phun thuốc nữa.